Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen Đường thì tôi chơi bời Còn tôi vẫn cứ đứng đợi Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen Trời chờ gió heo mây Vì tôi đã lỡ yêu em Cũng may đường về nhà em quá xa Tôi mới được trông ngóng em buông anh nhìn em thoáng qua Hỡi đừng trôi mãi mà kệ em với tôi đi về Mãi chỉ nhìn em